các bạn rất là nhiều bây giờ thì các bạn chắc là cũng đã lên để xem hết kết quả rồi mình sẽ không điểm lại cho bạn về kết quả số số truyền thống của tổng của ngày hôm nay nữa và mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này đó bây giờ mình sẽ mở lại video để cho các bạn xem hàng ngày mình cũng nói với các bạn đó là mình làm video cho các bạn tham khảo nó cũng hoàn toàn là công khai và minh bạch ấy nên hàng ngày mình sẽ mở lại video cho các bạn xem này sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ một cái điều gì cả nên là đây à, mình sẽ tương đương đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé ngày hôm nay thì à, chúng ta cũng đã ăn đề chạm 7 đó thì ngày hôm nay nó cũng đã ra chạm 7 rồi đây hơi đáng tiếc một chút khi mà 78 nó không có ở trong cái dàn đề rút gọn của mình thì chúng ta ăn được cái đề chạm 7 thì cũng khá là ok rồi thì hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai mình sẽ tiếp nối được cái đề chạm này và sẽ ăn lối lại được cái cầu của bạch thủ lô vip để cho các bạn về bờ nhé thì à, ngày hôm nay mà à, bạn nào à, ngày hôm nay cô thì cũng là cái niềm vui nhân đôi khi mà ở trên video thì chúng ta ăn cái đề chạm 7 còn các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay lại tiếp tục về bờ à, với cái đề 78 ở trong dàn đề 10 số các bạn nhé à, các thành viên ở nhóm tương đương của mình những anh chị em bạn bè mà đã nhanh tay vào nhóm lấy số thì ngày hôm nay cũng đã về bò rực rỡ với lô 60 và đề 78 ở trong dàn đề 10 số các bạn nhé đã ăn cả lô lẫn đề và chiến thắng tưng bừng rực rỡ ở trên tất cả mọi phương diện luôn mình có chốt cho các bạn xong rồi lô vip 60 cái giải đặc biệt này à, cái trong này cái dàn đề 10 số và trong đó là có 78 thì ngày hôm nay 78 nó cũng đã nổ rất là tưng bừng và rực rỡ rồi và cái trong thủ lốp 60 thì nó cũng đã nổ rồi đó với cái cầu ăn thông nhá đấy đã đưa các thành viên ở nhóm tương đương của mình đã lên bờ bến rất là cao rồi lên đỉnh núi rất là cao và các bạn mà mới vào cũng đang vào bờ rất là an toàn đó thì ai đang bị loạn cầu bí số đang bị xa bờ thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963236194 các bạn nhé vì sao mà mình khuyên các bạn nên vào Zalo lấy số bởi vì ở Zalo thì mình sẽ có nhiều thời gian soi cầu này mình sẽ soi xét được sàng lọc được ra những cái con số mà với những cái khả năng ăn cao nhất nhá và đặc biệt đó là những con số kín thì cái khả năng giam số không có thì cái khả năng ăn nó sẽ cao hơn ở trên video rất là nhiều nên là các bạn mà đang lăn tăn suy nghĩ thì các bạn có thể kết liên hệ ngay với Zalo 0963236194. Đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh tập tứ ngưng của mình. Đó. À, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số cho ngày mai à, để các bạn tham khảo trên video. Ngày mai ngày 11 tháng 12 thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 2. Độc thủ đề 282 và bạch thủ VIP sẽ là 0220. Dàn đáy rút gọn thì sẽ có 080 181 383 686 898 020 này 242 252 262 và 292